tình yêu vội vã chiếm tim ta chỉ một lần qua một đêm đêm mình bóng mai bên ta lời nào chiều em đưa ta tìm những chân mơ xa lòng thầm bảo nhau rằng đôi ta gặp gỡ tương kiếp nào xuân là bao tầng đời thời gian vượt tới rồi mai đây chẳng ta soi bóng có quanh lại có ai tình đẹp tình mơ là tình kịch gặp gỡ lúc ban đêm hai vội vã chim tên ta chỉ một lần qua nó đêm đêm hình bóng bên ta lời nào chiều em người đưa ta tìm những giấc mơ xa trong tâm bao nhau rằng đôi ta gặp gỡ trong kiếp nào là nền đưa có phải là mong ước về sau cái xa mặt chỉ là ngày tháng hư hao tuổi xuân là bao chẳng đợi thời gian vụt tới rồi mai đây chẳng ta soi bóng ngồi gelung bạc thơ tình là bằng thơ mà đôi khi tình ngỡ vắng bơ vơ tình còn chờ ai thì con tim vùng vỡ suốt đêm nay tình đừng nhập hai ở xin tình tình nhà phai tình ơi xin đừng chớ thêm u hoa tình tình nhà phai tình ơi xin đừng chớ thêm